lắm cơ hội không phải do những anh chàng ngồi bên đọc cũng được không đâu hai mươi mốt hai hai đây con hứa con chàng trên nhau một thôi nào

rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi bốn đi một bài vào phải đây đi một bài nào ai là tôi rồi nào biên biên biên biên Rồi.